chờ đợi người người sớm trở về bên mái ấm tình thân chung tay với tuyến đầu bằng vũ khí vật thuốc của chính mình phòng chống đại dịch cùng khuyên cao của ngành y bao người đi trong dịch my God.